Cái clip ngày hôm nay tôi muốn ờ, nói về một cái bộ hồ tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu ừ, sử dụng rất là hiệu quả con người thì người ta chỉ có một mặt nhưng mà có nhiều cái phương diện khác nhau cái bộ hột tài xỉu này ấy, thì nó ờ, có 6 mặt chúng ta có thể đếm được con người thì chỉ có một khuôn mặt khi tôi muốn nói đến cái bộ hột tài xỉu này ấy, à, cũng muốn nói về cái giống như kiểu là con người ta bây giờ tôi nói anh em đi chơi cờ bạc này cờ bạc là gì cờ bạc là phải bịp đúng không người ta không bịp mình thì mình bịp người ta đấy gọi là cờ bạc bịp còn uh, con người thế thôi có kinh tế có uh, điều kiện có tiền nói chung là có tiền thì người ta sẽ rất là nâng niu rất là quan tâm bạn nhưng mà khi bạn không có tiền người ta sẽ đẩy bạn vào những cái hoàn cảnh khó khăn muốn gì cho bạn chết thì thôi cái đấy đấy với con người con người nói chung là khi có sáu mặt hoặc là con người có một khuôn mặt nhưng mà có không biết bao nhiêu cái um, suy nghĩ và bao nhiêu cái cuộc sống của ta như thế thì tôi chỉ nói qua như thế chắc là cũng có người nghe hiểu và có thể cảm nhận được và có nhiều người thì người ta không biết người ta có suy nghĩ không hay là vẫn cứ như thế thì à, cái bộ một tay xỉu này nó có 6 cái cấp độ ờ, uh, 6 ờ, cái nhịp rung khác nhau đây nó là 6 cái nhịp rung này tôi để đây cho anh em xem nhé khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi đây hột này hoàn toàn um, trong suốt thử 500 này và dọi đèn rất là ok tôi sẽ thử cho anh em xem này. đây cũng 500 nhé tôi sẽ thử nhé anh em nhé đó đây lấy hẳn 500 đẹp này đi không dính không hít gì anh em nhé ô cái đĩa này đĩa hai chiều à cho mượn cái đĩa khác à đưa đĩa hai chiều này đây xin lỗi anh em nhé gọi sự cố và ta không dính không hít gì cả khi ờ, chúng ta đưa một hột vào vào lắc thì lên mặt nào nó sẽ báo cho chúng ta biết mặt đó bây giờ tôi sẽ thử ờ, xóa đèn flash cho anh em xem hột thì rất là trong rất là đẹp đó trong ba cái hột này thì chỉ có một hột là có hàng thôi gọi là hột um, có đồ bên trong còn hai hột kia thì là hột bình thường họ anh em nhìn Giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em để thấy anh em thấy ờ, sự cảm nhận của bộ hột này nó rung như nào. Đây là cục rung này. Đó, hai cái dài hai cái dài có lẽ có con tứ em ạ đó ba bốn năm khi có nội dung ví dụ như là bốn năm sáu là hai dài hoặc là hai ngắn hoặc là không dung thì chúng ta sẽ đánh tài còn một hai ba thì là một ngắn một ngắn một dài và một dài thì chúng ta sẽ đánh xỉu và đánh kèm theo cửa của nó nữa đó hai cái ngắn hai cái ngắn có con lục nhé lục thì chúng ta sẽ đánh lục tài đúng nó như chén này chén phản này chén phản thì chúng ta phải chịu thôi nhưng mà đánh cả lục cả tài thì không bao giờ có cửa thua hai ngắn hai ngắn có nghĩa là có lục chúng ta sẽ đánh lục tài tiếp đó như chén này ăn 100 phần trăm nhé ăn cả lục lẫn tài một ngắn một dài có con nhị anh em nhé chúng ta sẽ đánh nhị xỉu đó hai con nhị liền này hai ngắn tiếp tục là lục tài đó hai con lục liền nhá, cả chi lẫn chài luôn hai dài hai dài có nghĩa là ông tứ chúng ta sẽ thành tứ tài đó, như tiếng Anh có hai ông tứ hai ngắn hai ngắn con lục này đó bốn năm sáu tứ ngũ thiên một ngàn này một ngàn tất nhiên có nhất rồi đó một hai bốn này hai ngàn tiếp tục còn lục có hai con lục liền anh em nhé anh em thấy à, rất là hiệu quả rất là ok đúng không về cách sử dụng thì rất đơn giản thôi ở trong này có một cái cục pin tiểu đôi pin tiểu hay còn gọi là <clears throat> pin ở remote điều khiển ấy anh chỉ cần lắp vào công tắc rồi đây nó bật lên là dùng rất là đơn giản rất là hiệu quả luôn tắt đi Đó. có khi về cách bảo quản thì cứ mặt nào không dung ví dụ đây nó là mặt ngũ ngũ không dung thì anh em ngửa ngũ lên như này và để vào một chỗ để cố định một chỗ thế là ok vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cách sử dụng cái bộ hột tài xỉu bảo dung sáu mặt thì anh em nào có nhu cầu tìm hiểu tư vấn có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại trên màn hình cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip này